Ờ, về màu sắc phong thủy rồi tiếp theo đó là cái năm nào được xây nhà nhé chia sẻ với quý vị là cái năm nào được tuổi xây nhà đấy thì hôm nay Phạm mới chia sẻ nhé thì ờ, và cái cung sinh là gì và cung bắt chặt là gì ở đây Phạm Hướng chia sẻ luôn nhé 1973 quý dậu thì 1973 là quý dậu Lam thì là cung ly nhé Lam là cung ly là cung sinh đấy, hay còn gọi là mận sinh là cung ly còn lữ là cung tốn nhá lữ là cung tử vi là cung tốn lam là cung ly đấy cái cung ờ, sinh này thì để làm gì để chúng ta xem lá số tử vi trọng đời để chúng ta xem ờ, tuổi vợ chồng đó là cái cung đấy thế còn cái cung phi bắt chặt để làm gì thì mỗi xin chia sẻ quý vị là mỗi một người có hai cung thứ nhất là cung tử vi thứ hai là cung bắt chặt cái cung bắt chặt này là để chúng ta cãi về vận mệnh cãi về đường công nhân tài lộc cãi về tiền tài cãi về về đường uh, ờ, tình duyên nhá đấy thì ờ, thì hôm nay phạm hướng chia sẻ cho vị thì làm sao để chúng ta tìm được ra cái cung phi nhá cái cung phi thì tìm ra ở đâu thì phạm hướng chia sẻ thì quý vị á, lấy cho mình lấy cho phạm hưởng là 1973 đúng không 1973 quý dậu chúng ta chia cho con số 9 chúng ta chia con số 9 nhé chia 9 con số 9 ở đây đó là cái cung bắt chặt đấy à, trong cái bắt chặt là con số 9 quý vị lấy cái con 1000 à, lấy năm sinh chia cho số tự nhiên cuối cùng đó là con số 9 nhé thì quý vị sẽ bằng được nó sẽ ra là 219,2 nó sẽ ra là 219,2 thì chúng ta lấy cái con đằng sau số phẩy đó là con số 2 nhé con số 2 con số 2 này để làm gì con số 2 này thì để vào đây để quý vị để quý vị tra vào bảng này tra vào bảng này đây là cái bắt chặt đây là cái ờ, cái, cái, cái bắt chặt của lam này bắt chặt của lữ này phạm hướng đã chia ra rồi đấy thì và và ở đây, thì ở đây chúng ta lấy cái con số 2 đó tra vào bảng nam thì chúng ta sẽ tìm được là cung phi bắt chặt của lam của lam và lữ nhá 1973 ở đây quý dậu lam mạng cái con số 2 ở bảng ở bảng của lam đó là cung ly này nhá. Cung phi bắt chặt của Lam 1973 đó là cung ly Cái cung ly ở đây thì nó tương đương với là nó tương đương với là ở đây là hướng chánh lam này. Cung ly nó tương đương với là hướng chánh lam nhá, cung ly là hướng chánh lam này. ấy là thuộc quân nhà hướng đông thuộc đông tứ chặt nhé ở chánh lam này, rồi là đông nam này, rồi chánh đông này, rồi là chánh bắc này. Đây là bốn hướng của tuổi 1973 La Mã nhé, con nhà Đông Tứ chặt nhé. đấy thế còn nữ thì sao nữ thì quý vị cũng lấy cái con số 2 đó quý vị cha và bạn có nữ này cha bạn có nữ thì có con số 2 của nữ ở đây đó là cung càn nhé. đây nữ là cung hạt càn này đấy, con số 2 nhé, con số 2 đây cung càn cung càn thì quý vị lại cha và bà cha lên đây thì cung càn nó nằm ở đâu cái cung càn nó nằm ở đâu đây cung càn là cung kiền đây đây cung kiền nó nằm ở đây đó là hướng đông bắc đây cung kiền đây à, hướng tây ờ, tây bắc chứ đây đúng rồi hướng đây là hướng tây bắc này Đấy. thì đây có phải là 1973 nữ mạng quỹ dậu là con nhà hướng tây thuộc tây tứ mệnh nhá là tây bắc này hướng chắn tây này và hướng ờ, tây nam này và hướng cuối cùng đó là hướng đông bắc nhá đấy thì nữ 1973 là con nhà tây tứ mệnh nam là đông tứ mệnh nhá đấy thì 1973 quý dậu thì là thuộc uh, mận là tang đỗ mộc nhá Đấy, mận tang đỗ mộc tang đỗ mộc đó là mạng mộc thì phạm hướng chia sẻ cho quý vị luôn về cái màu sắc phong thủy nhá của tuổi 1973 quý dậu tang đỗ mộc thì mạng mộc thì màu sắc phong thủy của mình mạng mộc ở đây đó là đây mạng mộc đây thì mạng mộc ở đây thì đó là màu tương sinh của mình đó là màu đen và màu xanh nước biển màu tương hợp là màu xanh lục nhé còn bị khắc kỵ nhá bị khắc kỵ bởi màu trắng màu xám màu nghi có nghĩa là 1973 nhá nam và nữ không nên sử dụng màu trắng nhá trắng xám nghi để làm màu sắc phong thủy nhá đấy thì quý vị đã biết được cái màu sắc phong thủy này rồi thì quý vị quý vị á, thì sử dụng cái màu sắc phong thủy này để làm gì để sơn nhà sơn cửa nhà sơn cửa cống hay là mua xe theo màu sắc phong thủy đấy hay là mua trang sức như thế này những loại trang sức như thế này mạng mộc Đấy, như thế này chúng ta sử dụng ở trên người đó là mạng của chúng ta để làm gì để nó kích hoạt tài lộc nó đem lại nhiều may mắn nhé đem lại nhiều may mắn cho quý vị nhé đó là về màu sắc phong thủy rồi tiếp theo thì phạm hướng lại chia sẻ cho quý vị luôn thì là à, quay trở lại là là lam nhé thì lam ở đây là nhé nam ở đây là cung ni là đông tứ chặt thì phạm hướng chia sẻ luôn là có bốn hướng tốt thì chia sẻ bốn hướng tốt hướng hướng nào tốt nhất nhá của Lam Mạng 1973 trước này là hướng tốt nhất đó là hướng chấn đông này hướng chấn đông đó là hướng sinh khí này hướng tốt thứ hai là đông lam là thiên y hướng tốt thứ ba là hướng chấn bắc và hướng tốt thứ tư đó là hướng chấn lam nhé đó là của lam mạng nhé thế còn lữ thì sao của lữ đây thế của lữ này hướng tốt nhất của lữ này là hướng chấn tây này là sinh khí này hướng thứ hai là đông bắc và hướng thứ ba là tây nam và hướng thứ tư đó là tây bắc nhé đó là tây bắc đấy khi quý vị đã biết được cái đó là những cái uh, hướng tốt rồi ấy thì bây giờ thì phạm hướng chia sẻ luôn thì những cái hướng uh, tốt đó những hướng tốt đó nó có nó có ý nghĩa là gì nhá ấy hướng sinh khí này hướng sinh khí của nam và nữ luôn nhá nên nếu quý vị mà xây nhà mà quay về hướng sinh khí thì ở đây nó nó thể hiện là sự hanh thông thông suốt đấy là sự à, sinh sôi nảy nở này ấy rồi là à, ờ, hanh thông này thuận lợi này chú sự về hòa hợp thăng tiến này đó và trí tuệ ấy nhé, đó là khi quý vị mà xây nhà quay về hướng sinh khí nhé cái hướng thứ hai tốt thứ hai đó là hướng thiên y khi mà quý vị mà xây nhà quay về hướng thiên y thì nó có nghĩa là cát khí này là biểu tượng sự gia tăng thăng tiến tài lộc ấy rồi là sự gia tăng ờ, cái, cái cuộc sống nhé nó có nghĩa là cải thiện về cái cuộc sống về mọi mặt nhé, cải thiện về cuộc sống về mọi mặt rồi là nó được cái sự sự gọi là sự à, hộ gọi là sự giúp đỡ nhá nếu quý vị mà quay hướng nhà về hướng thiên đi thì là được thêm sự giúp đỡ của ông của người khác nhá được sự giúp đỡ đó cái hướng thứ ba đó là à, hướng thứ ba đó là hướng thiên à, hướng um, hướng thứ ba là hướng diên diên niên nhá cái hướng diên niên này á à, quý vị quay về hướng diên niên thì nó gặp như sau đó là nó thuận lợi chúng ta êm đẹp vững vàng vững chắc vui vẻ qua các mối quan hệ tình cảm gia đình và xã hội về tình cảm vợ chồng rồi là trong kinh doanh thì được thăng tiến nhé được thăng tiến về trong kinh doanh đấy rồi cái hướng tốt cuối cùng đó là hướng phục vị đấy nếu mà quý vị mà xây nhà quay về hướng phục vị thì có ý nghĩa như như sau đó là nó phục hồi lại những cái thứ không tốt thành thứ tốt và nó phục hồi lại những cái uh, uh, hung cái cái cái cái gọi là hung khí nhá, gọi thành cát khí nhá. Những đấy, đó là về hướng phục vị. Rồi, thì Phạm Hướng chia sẻ cái bốn hướng xấu còn lại này. Bốn hướng xấu còn lại là quý vị không được quay hư về những bốn hướng này nhá. Hướng thứ nhất đó là hướng tuyệt mệnh. Nhá, hướng tuyệt mệnh. Khi quý vị mà xây nhà hoặc mua nhà mà quay về hướng tuyệt mệnh như thế này, nó có nghĩa là tuyệt tử có nghĩa là chết chóc đấy, rồi là chia ni chia cắt đấy, rồi là tai nạn rồi là tật ắt đấy, nhiều bệnh tật đấy. đấy rồi là mưu sự không thành gặp nhiều trở ngại hôn nhân thì tan vỡ đấy nếu mà quý vị mà quay nhà về hướng tuyệt mệnh nhá thì phòng hướng chia sẻ luôn cái hướng tuyệt mệnh ở đây nè, hướng tuyệt mệnh ở đây đó là những cái hướng như là uh, đây hướng tuyệt mệnh đó là hướng ờ, chấn lam này đấy rồi hướng tuyệt ờ, mệnh bên đây cái này của nữ nhá hướng tuyệt mệnh đấy là hướng chấn nam này hướng ngũ quỷ là hướng ờ, chấn đông này hướng lục sát là hướng chấn bắc này và hướng uh, họa hại là hướng đông nam này đây là của của nữ nhá đó đây của nữ nó đấy rồi thì uh, của lam nó cũng vậy nhá của lam thì nó lại như sau của lam thì hướng uh, hướng xấu ở đây đó là hướng tây bắc này là tuyệt mệnh này đấy nhá rồi là hướng thứ hai đó là hướng chánh tây là ngũ quỷ này và hướng tây nam này đấy là lục sắc này và hướng đông bắc là họa hại đó nhá đấy thì phòng hướng chia sẻ luôn cho quý vị luôn mà ấy là khi quý vị mà quay về hướng ờ, hướng tuyệt mệnh nó là như vậy nhá thế giờ chẳng may mà quý vị mà quay về hướng nhà chẳng may quý vị xây nhà hoặc mua nhà mà quay về hướng ngũ quỷ thì khi quý vị mà ở một trong căn nhà mà cái hướng nhà nó quay về ngũ quỷ thì luôn luôn gặp nhiều rắc rối và trở ngại nhá đó là bị quấy phá quấy rối này đấy rồi là nận đận này khó thành này chắc trở nhiều bề này đấy rồi là à, vô tiền khoáng hậu này rồi là cãi vã này rồi là tai vạ này rồi là thị phi này rồi vợ chồng sức mẻ này đấy rồi chia cắt này đó là hướng ngũ quỷ nhá hướng thứ ba đó là hướng đục sát chẳng may quý vị mà xây nhà quay về hướng đục sát nó là hung khí nhé biểu hiện sự thiệt hại này đức đoạn này chia ni này thương tổn này mất mát này đấy nhá rồi là những cái vãng vong này đấy rồi là hao tài này đó đó là quý vị mà quay hướng nhà về hướng lục sát rồi hướng cuối cùng đó là hướng họa hại mà chẳng may quý vị mà quay nhà về hướng họa hại thì như sau đó là có sự thiệt hại này mất mát này hao tổn này tiền tài vật chất đều tan biến này đấy rồi là, ờ, vợ chồng tan vỡ này chia ni chia cắt này ấy rồi là gia tăng bận tật này khí lực tổn thất này Đấy, khi quý vị mà quay nhà về hướng họa hại thì cái ờ, nó về sức khỏe của chúng ta nó đem lại sức khỏe yếu đem lại về gọi là âm thịnh dương suy khi âm đã thịnh dương suy thì có nghĩa là cơ thể của quý vị đang yếu dần đi nó âm nhiều hơn dương Đấy, khi cơ thể của quý vị mà dương nhiều hơn nhé khí dương nhiều hơn thì nó sẽ xua đuổi và đẩy lùi được được bệnh tật nhá đó quý vị phải lưu ý về vấn đề là rất là quan trọng nhá rồi khi quý vị mà đã biết được cái hướng nhà của chúng ta rồi đã biết hướng nhà hướng nhà chính và hướng bếp hướng cầu thang rồi hay là hướng uh, hướng nhà tắm rồi hướng nhà hướng chính cũng vậy hay hướng nhà bếp cũng vậy mà hướng nhà uh, bếp cũng hay là nhà hướng nhà tắm cũng vậy cũng đều phải quay theo hướng uh, của chính mệnh của chúng ta nhá đấy rồi tiếp theo thì phòng hướng chia sẻ tiếp theo nè rồi tiếp theo này phòng hướng chia sẻ là thì, uh, quý vị thường thường hay nghe người ta nói là nói là được tuổi xây nhà tại sao người ta lại nói là về là cái năm là được tuổi xây nhà thì phòng hướng chia sẻ luôn tại vì người ta nói ý người ta nói là năm được tuổi xây nhà đó là quý vị không phạm vào ba điều như sau đó là không phạm tam tai không phạm hoàng ốc không phạm kim lâu ba điều tuyệt nhiên kiếm cấm kỵ à, khi mà đã phải vướng vào ba này là không được xây nhà nhá đó là đấy là như vậy thì quý vị xây nhà năm được tuổi xây nhà là không phạm vào ba điều đó nhé là không phạm vào ba điều đó đấy rồi à, khi quý vị mà đã đã chọn được năm xây nhà rồi nhá đấy, không phạm vào ba điều đó thì có thể trong một năm đó trong năm đó quý vị có thể bất cứ xây nhà vào bất cứ tháng nào xây nhà bất cứ tháng nào nhá đó, xây nhà bất cứ tháng nào đấy rồi tiếp theo thì phòng hướng lại chia sẻ tiếp theo cho quý vị nhé à, thì khi ở trong đó thì quý vị xem ở trong đó thì à, à, xây trong ví dụ như quý vị mà muốn xây nhà ở tháng tư thì trong tháng tư đó thì dĩ nhiên nó sẽ có là khoảng 4 hoặc là 6 ngày trong trong trong bác quý vị xem đợt âm nhá đợt âm nhá là trong ví dụ tháng tháng tư xây nhà thì quý vị sẽ tìm muốn xây nhà trong trong tháng đó nhưng mà phải chọn cái năm à, chọn vào cái uh, chọn được cái ngày đẹp cái ngày đẹp tại sao cái ngày đẹp là chọn được cái giờ hoàng đạo nhá thì một tháng đó có 4 đến, đến 6 ngày có giờ hoàng đạo mà cái giờ hoàng đạo đó nhá cái giờ hoàng đo đạo đó là phải hợp với mình nhá là cái giờ phải giờ hợp với mình đó ví dụ như là giờ tí giờ thìn hay giờ sửu gì đó ấy thì cái phần mà xem giờ hoàng đạo thì ở ở dưới phần mô tả phòng hướng sẽ xem xem lại để chia chia sẻ lên đó cho quý vị nắm rõ hơn là cái khung giờ hoàng đạo nào trong cái tháng đó đấy chỉ cần là quý vị là cái năm được tuổi sinh nhà chỉ cần kiếm được cái giờ hoàng đạo đó là ví dụ tí xỉu hay gì đó cái giờ đó thì quý vị tìm cái giờ đó ra lấy giờ đó ra là quý vị làm cái lễ làm một cái lễ à, để mà gọi là động thổ cái lễ động thổ thì gồm có một con gà với đĩa xôi rồi hoa quả nhang đèn rồi là gạo muối rồi là tiền vàng tiền bạc đó đấy thì chính cái người đó là chính cái người chủ đó là là phải làm lễ khi làm lễ là vái lạy bốn phương nhé vái lạy là à, bốn phương tám hướng um, nhé đấy lạy đó rồi xong khi chúng ta làm lễ xong rồi chính cái người đó là người động thổ là phải cầm cuốc hoặc cầm xẻng cuốc vào miếng đất đó cuốc vài ba cuốc đất hoặc là sới vài ba sới đất đó là động thổ xong rồi phần còn lại để cho thợ xây nó tự xử thợ xây tự xây nhé. và phòng hướng chia sẻ một vấn đề nữa rất là nghiêm trọng đó là khi chúng trong thời gian xây cất là không được gián đoạn không để được gián đoạn nhé hạn chế là không được để gián đoạn chẳng may mà thợ xây nó nghỉ khoảng năm 10 bữa thì gián đoạn thì quý vị phải là người thay thế thì ờ, chính chủ nhà nhá chính chủ nhà là phải là người là luôn luôn ngày nào cũng phải ở trong cái nhà đó để làm gì để làm những việc đặt vặt hoặc là dọn dẹp trong nhà đó coi như là trông nom đó. có nghĩa là ngày nào cũng phải có người ở đó trông nom thì những cái uh, thứ mà âm binh âm khí những cái vãng vơ vãng vất nó không ám vào cái ngôi nhà không ám vào khu vực chúng ta nhé đấy nó không ám vào vận vất thì quý vị cũng biết rồi những cái ngôi nhà ngôi ngôi nhà mà xây mà để mà không có người ở thì dĩ nhiên là có rắn rết rắn rết rồi chim chuột nó vào đấy nó ở đó là khí xấu đó nó biểu hiện cho sự là khí xấu âm khí đó những cái chữ không tốt nó nai vãng vào ngôi nhà ta đem lại ngôi nhà ta không tốt nhớ thì quý vị lưu ý một điều rằng là như thế rồi tiếp theo thì phạm hướng chia sẻ cho quý vị là cái tuổi 1973 quý dậu này nam và nữ năm nào được tuổi xây nhà nhé chia sẻ luôn này cái năm tiếp theo đó kế tiếp là năm 2021 là năm nay này Đấy, 2021 là được tuổi xây nhà này 2024 này rồi 2033 à, này 2039 2040 2048 2049 2051 2057 2058 và 2060 đây là những tuổi được được tuổi năm những đây là những năm được tuổi xây nhà có nghĩa là không phạm tam tai không phạm hoàng ốc không phạm kim lâu nhá đấy thì uh, thôi uh, cái video này phòng hướng chia sẻ cũng đã dài rồi thì cũng mong là cái video này sẽ đem lại hữu ích hữu duyên tuổi 1973 hữu duyên xem được cái video này để nắm bắt được là phong thủy bằng phong phong thủy ờ, nhà ở mình là như thế nào nắm bắt được màu sắc phong thủy của mình Đấy, cung sinh cung tử vi cung bắt chặt như thế nào năm nào được tuổi xây nhà xây nhà như thế nào chọn khung giờ nào để mà xây nhà để mà khởi động khởi công động thổ đó thì cũng mong là à, Phạm Hướng luôn luôn à, đến với kênh phong thủy nhà ở của phòng Hướng thì luôn luôn phòng Hướng cho quý vị được sự viên mãn chia sẻ những cái thứ mà cần thiết ở trong ở cái ở trong cái ngôi nhà chúng ta tại vì hiện nay hiện nay thì nói chung là ngoại cảnh tác động rất là nhiều về phong thủy phong thủy hiện nay đã được trào lưu về phong thủy người ta đã tìm hiểu về phong thủy rất là kỹ bây giờ rất là nhiều cái trường phái về phong thủy dạy về cái môn phong thủy này đó rất là nhiều quý vị cứ lên mạng xem và rất là những nhiều, rất là nhiều cái ờ, cái chi nhánh thành lập ra những cái đội phong thủy chia sẻ cho quý vị và dạy học cho quý vị nắm bắt được những môn phong thủy để chúng ta nắm được về sử dụng trong ngôi nhà ta để đem lại gia tăng công dân tài lộc về đường lương duyên để tình cảm vợ chồng và con cái đó nó rất là quan trọng nhé hiện nay thì về mặt phong thủy là ảnh hưởng rất là nhiều đến đời sống của con người chúng ta thì mong là cái video này đem lại rất là nhiều hữu hữu ích cho quý vị tuổi 1973 quý dậu nhé thì thôi phạm hứa xin chấm dứt cái video tại đây thì mong rằng là quý vị đừng quên like đăng ký kênh chia sẻ video này cho mọi người cùng xem để tham khảo để nắm bắt được về phong thủy nhà ở như thế nào rồi xin chào tạm biệt quý vị